Thân chào bạn à, Tôi đã ứng dụng về VSA trong đầu tư chứng khoán phái sinh như nào để thành công à, Xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Quang Dũng, nhà đầu tư, nhà đào tạo trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán à, Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị, quý vị và các bạn làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng VSA vào đầu tư chứng khoán phái sinh một cách hiệu quả và có kết quả ngay À, trước nay thì ờ, tôi cũng đã đầu tư chứng khoán phái sinh và sử dụng rất nhiều các công cụ uh, kỹ thuật như là sóng Elliott, uh, Ichimoku và MACD, RSI và rất nhiều các công cụ khác. À, tuy nhiên thì có lúc đúng lúc sai và kết quả nó gần như là không như mong muốn. Và sau khi mà tôi sử dụng thì thực sự là ừ, rất là nhức đầu, rất là đau đầu bởi vì gần như lúc nào cũng tập trung quá nhiều vào những cái hợp đồng À, phái sinh và sau khi tôi ứng dụng vào VSA thì mọi thứ bắt đầu có sự thay đổi rất đặc, đặc biệt đặc biệt ạ à. mọi thứ bắt đầu có sự thay đổi bởi vì khi mà tôi ứng dụng vào thì tôi biết rằng là cái thời điểm nào là nó có thể uh, xoay chuyển thời điểm nào mà uh, hợp đồng có thể là tiếp tục uh, uh, đi xuống hoặc là tiếp tục uh, uh, tăng thì trong quá trình như vậy uh, với những cái mẫu hình mà nghiên cứu trong VSA thì tôi thấy rằng là nó thực sự rất hiệu quả và đặc biệt là những cái chỉ báo kỹ thuật những chỉ báo tín hiệu trong VSA khi mà đưa tôi, ờ, tôi nghiên cứu và tôi đưa vào thì tôi thấy là ở những cái đòn tâm lý mà trước đây tôi đã ờ, mắc phải nó đã giải quyết được gần như là hết à, đấy là những cái gì mà tôi đã thấy được khi mà tôi nghĩ ứng dụng VSA vào trong uh, phân tích uh, phái sinh cũng như là phân tích về vàng phân tích về các chỉ báo forex khác và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn ba bước để chúng ta sử dụng các công cụ kỹ thuật VSA trong đầu tư phái sinh. À, bước đầu tiên các bạn lưu ý đó là chúng ta cần phải xác định xem là xu hướng của cái phái sinh mà chúng ta đang nghiên cứu đang ở giai đoạn nào. Thì khi mà các bạn xác định xu hướng đó thì các bạn biết rằng là nó sẽ có là xu hướng giảm và trong cái xu hướng giảm thì có thể nó sẽ có giai đoạn tích lũy và mỗi cái đoạn tích lũy đấy nó sẽ có nằm ở những cái giai đoạn nào trong cái vùng tích lũy và bạn biết là nó nằm ở vùng nào thì bạn sẽ có thể xử lý và lúc đó chúng ta không phải uh, bị tâm lý thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng trong đầu tư phái sinh hoặc là uh, trong cái A các bạn sẽ thấy là có một cái biểu đồ kỹ thuật dạng như này ạ thì trong cái biểu đồ kỹ thuật dạng này các bạn sẽ thấy là nó có 3 năm dạng 5 giai đoạn và khi mà phái sinh có giao quá quá trình lao dốc thì các bạn biết là khi kết thúc một quá trình điều chỉnh thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái tín hiệu để chúng ta biết rằng là cái quá trình điều chỉnh kết thúc hay chưa và thông thường thì trong quá trình kết thúc điều chỉnh ấy, thì không bao giờ nó kết thúc một cách lặng lẽ mà bao giờ nó sẽ có một cái kết thúc mà thường nhiều người có sự bất ngờ nhất đó là ở đây chúng ta thấy gọi là quá trình ping tức là sau khi uh, test đi test lại kiểm tra cung cầu trước khi mà chuyển hướng và tiếp tục tăng và phần lớn chúng ta sau khi chúng ta gì ạ trong quá trình sọt đúng không trong quá trình sọt mà chúng ta gọi là uh, chúng ta đóng cái hợp đồng long chẳng đóng cái hợp đồng ở đây thì lúc mà chúng ta bị thua lỗ và chúng ta chốt cái hợp đồng của chúng ta tức là chốt uh, chốt thì uh, chúng ta thấy là hợp đồng chúng ta bắt đầu nó có sự tăng rất mạnh đấy là những cái gì mà phần lớn các bạn thường mắc phải à, tiếp theo chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có thể uh, quan sát những cái biểu đồ dạng như này thì trong những bảng ờ, đồ dạng này thì các bạn có thể ờ, comment ở phần dưới để tôi sẽ gửi cho bạn một cái giáo trình về VSA các bạn sẽ hiểu rõ hơn thì khi mà các bạn thấy rằng là một cái xu hướng tăng như này thì các bạn sẽ biết rằng thời điểm nào là các bạn long thời điểm nào là các bạn sọt tại vì việc mà chúng ta nhận định được biết được những cái giai đoạn mà cái phái sinh chúng ta cần phải biểu đồ phái sinh của chúng ta hay là chúng ta là giữa dòng tiền lớn và dòng tiền của nhà đầu tư lẻ nó sẽ có sự dao động như thế nào trong cả một cái chu kỳ của nó thì chúng ta biết được và chúng ta có thể sử dụng trong việc đầu tư của mình rất đơn giản và chúng ta hiểu chúng ta sẽ không bị, bị cuốn vào cuộc chơi của các nhà đầu tư lớn mà chúng ta kiểm soát được cuộc chơi đó và khi mà các bạn định hướng được cái xu hướng của cái hợp đồng mà các bạn cần quan tâm thì bước tiếp theo là các bạn sẽ cần phải xác định cái khung thời gian vậy khung thời gian là gì ạ khung thời gian ở đây thì các bạn cần phải biết rằng là trong đầu tư phái sinh thì chúng ta biết rằng là có rất nhiều các khung thời gian mà các bạn cần phải lưu ý thì ở đây các bạn cần phải biết rằng cái khung thời gian đầu tiên các bạn cần phải định hướng đó là khung thời gian ngày tại vì khung thời gian ngày nó cho chúng ta biết là các bạn định hướng của những ngày tiếp theo ngày tiếp theo nữa nó sẽ ra sao và khi mà các bạn quan sát theo dõi về khung thời gian ngoài cái vấn đề cái biểu đồ tích lũy hoặc là phân phối cổ phiếu thì các bạn thấy rằng khung thời gian cho chúng ta biết là thời điểm các bạn tham gia vào hoặc là thời điểm các bạn cần à, thoát ra khỏi để chốt lời thì khi mà ở đây các bạn sử dụng các khung thời gian ở để cho hiệu quả thì đầu tiên các bạn sử dụng khung thời gian gì ạ khung thời gian ngày sau đó các bạn xem là khung thời gian ngày cái cổ phiếu à, cái hợp đồng của bạn nó đang ở giai đoạn nào thì ở trong cái cái biểu đồ này các bạn lưu ý này đây là cái chỉ số VN50 cái chỉ chỉ số VN30 này nó gần như là cái thước đo cho tất cả các hợp đồng phái sinh của Việt Nam chúng ta và tất cả hợp đồng chỉ, uh, ờ, phái sinh của chúng ta sử dụng cái chỉ số 30 là cái thước đo để uh, định hướng cho cái xu hướng phái sinh của mình thì khi mà các bạn xem quan sát đây thì nếu ứng dụng vào cái gì ạ ứng dụng vào cái biểu đồ biểu đồ về VSA thì các bạn sẽ thấy là cái xu hướng của nó vẫn tiếp tục đi xuống ạ. Đây chúng ta nhìn lại. Nếu chúng ta nhìn vào cái biểu đồ về VSA thì chúng đấy tiếp tục đi xuống, chưa có một cái phiên nào hay thời điểm nào mà có sự phục hồi. Đây là cái sự phục hồi. Nên việc mà cái phái sinh của bạn nó đang nằm ở trong loại này thì rõ ràng là chúng ta sẽ cần phải là gì ạ? Nếu chúng ta đang long là đang sọt thì chúng ta tiếp tục à, quan sát để xem là cái sự phục hồi diễn ra như nào vậy khi mà trong quá trình mà chúng ta tính được cái khung thời gian ngày thì thực ra là phái sinh của chúng ta sẽ biến động rất lớn và nếu chúng chúng ta chỉ tập trung theo ngày chúng ta sẽ bị lỗ và chúng ta phải sử dụng những khung thời gian ngắn hơn để chúng ta định hướng xem là trong cái ngày đó cái sự chuyển hướng của cái chỉ, chỉ báo của nó đang có sự chuyển hướng hay không thì chúng ta có thể sử dụng khung thời gian giờ để chúng ta xem là một ngày thì chúng ta thấy là chúng ta có khoảng 4 hơn 4 giờ giao dịch thì chúng ta biết là cái xu hướng đảo chiều của phái sinh trong cái cái giờ đó sẽ diễn ra hay chưa và sau khi mà chúng ta biết được cái khung thời gian giờ thì chúng ta sẽ khủ sử dụng khung thời gian ngắn hơn nữa đó là 30 phút 30 phút 15 phút ạ à. 30 phút đây là khung thời gian 30 phút thì khung thời gian 30 phút này chúng ta có thể chưa chúng ta chỉ quan sát là xu hướng ngắn hạn trong 30 phút tới nó sẽ diễn ra như nào và chúng ta giả sử trong một cái quá trình giảm như này đang giảm này thì trong 15 trong khung thời gian giờ và trong khung thời gian 30 phút đang là trong quá trình hồi phục thì ở đây các bạn sẽ biết là theo ngày thì nó đang giảm nhưng theo giờ nó đang trong hồi phục hồi phục nên chúng ta cần ờ, có nhiều cái khung thời gian hơn nữa đó là khung thời gian 5 phút và 3 phút để chúng ta có thể lựa chọn những cái thời điểm mà chúng ta có thể đưa ra quyết định tham gia hay là thoát ra khỏi thì ở đây chúng ta thấy là cái khung thời gian này là khung thời gian 3 phút và cái khung thời gian 3 phút ở đây nếu chúng ta quan sát thì nó đang trong cái xu hướng là tăng đúng không đang trong xu hướng tăng vậy nếu trong khung thời gian ngày giảm khung thời gian giờ có dấu hiệu hồi khung thời gian gì ạ à, 5 15 phút 30 phút đang xuống tăng thì việc mà chúng ta gọi là short ở trong cái thời gian này nó sẽ là bất lợi các bạn nhớ nhá sợt trong zone này nó đang bất lợi nhá vì chúng ta đang chống lại tuy rằng là khung thời gian của chúng ta là ngày nó đang trong xuống giảm thì ở đây để, để các bạn có thể học được cái phân tích này thì tôi sẽ chỉ cho các bạn chia sẻ cho bạn bằng một cái video khác ở trong cái video này thì tôi chỉ định hướng cho bạn là chúng ta cần phải sử dụng nhiều cái khung thời gian khác nhau để định hướng cho cái việc đầu tư của mình và khung thời gian càng dài càng lớn thì chúng ta sẽ biết là cái xu hướng dài của nó để chúng ta là sử khung thời gian giờ ngày đang giảm khung răng giờ đang giảm thì chúng ta thấy rằng khung thời gian 30 phút và khung thời gian đang giảm khung thời gian 5 phút đang giảm thì khung thời gian 3 phút đang hồi thì lúc đó có thể chúng ta sẽ cần bán ra bởi vì giờ giảm ngày giảm 30 phút giảm 15 phút giảm 5 phút giảm thì khung thời gian gì ạ khung thời gian của 3 phút tăng thì có thể thời điểm mà chúng ta có thể sọt khi mà cái xu hướng nó quay trở lại là lúc đấy chúng ta sọt đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn về bức tranh cho cái việc mà chúng ta đưa ra cái quyết định của mình thì đây là một cái phần mà tương đối là là khó là phức tạp thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn khi mà các bạn học hết được các chỉ báo tín hiệu trong cái phần tiếp theo trong phần tiếp theo đó là <coughs> trong phần tiếp theo thì các bạn cần phải nắm rõ được các chỉ báo tại vì các chỉ báo nó mang tính chất là ngắn hạn khung thời gian là cho chúng ta biết được khu xu hướng ngắn hạn trung hạn dài hạn hay là uh, <coughs> là rất ngắn hạn thì ở đây trong cái uh, chỉ báo này thì chúng ta sử dụng thường chúng ta sử dụng trong ngày đó ạ thường chúng ta sử dụng trong ngày hoặc là một số trường hợp thì chúng ta có thể sử dụng trong hai ba ngày chứ còn ít khi mà chúng ta có thể sử dụng theo tuần hoặc là nhiều hơn bởi vì đầu tư phái sinh là nó đầu tư biến động rất lớn nên để các bạn lưu ý và chúng ta sẽ đến thì ạ à? đến bí quyết số 3 đó là gì ạ bí quyết số 3 là chúng ta sẽ sử dụng các công cụ chúng ta gọi là công cụ chỉ báo thì công cụ chỉ báo thế nào là công cụ chỉ báo trong đầu tư thì chúng ta biết là cái nến là cái công cụ chỉ báo xem là xu hướng đảo chiều hay là xu hướng là uh, ờ, xu hướng long lên tức là xu hướng sọt hay là xu hướng tăng thì ở đây các bạn lưu ý là trong ở cái viết A thì chúng ta sẽ có rất nhiều các chỉ báo khác nhau thì trong chỉ báo này chúng ta có chỉ báo yếu tức là SOW là chỉ báo yếu và những chỉ báo này nó cho chúng ta biết rằng là Big Boy đang bán ra hay là đang sọt đang có xuống sọt thì những cái tín hiệu giả sử ở đây chúng ta được gọi là SOS 4 một cái thanh có biên độ lớn khối lượng lớn và giá đóng cửa ở mức thấp nhất thì các bạn biết rằng là khối lượng lớn ra đóng cửa thấp nhất nó cho chúng ta thấy là cái lượng bán đang bán ra nhiều hơn cái lượng mua vào và cái xu hướng của nó đang đảo chiều và tiếp theo các bạn sẽ thấy là đây là tín hiệu của gì ạ đây là tín hiệu của xu hướng đảo chiều tức là một cái quá trình đang đảo chiều rất mạnh đang giảm rất mạnh thì ờ, đương nhiên có một cái đợt giảm và xuất hiện một cái phiên giao động tức là cái phiên mà không giảm nữa và khối lượng lớn chứng tỏ là toàn bộ cái khối lượng cái lượng bán đã được hấp thụ hết đây và cái xu hướng của nó sẽ tiếp tục khả năng đảo chiều thì chúng ta tập hợp những cái khung thời gian tập hợp các biểu đồ mẫu hình vào và tập hợp được những cái uh, tín hiệu của tín hiệu mạnh hay tín hiệu yếu để chúng ta biết rằng là chúng ta mua hay bán thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn rõ được bức tranh rõ ràng hơn thì trong cái buổi hôm nay tôi chỉ chia sẻ cho bạn một cách uh, ngắn gọn để các bạn có thể hình dung được là nếu đầu tư chứng khoán phái sinh chúng ta cần phải nắm được rõ ba cái bí quyết này đó là gì ạ bí quyết đầu tiên đó là các bạn cần phải xác định xu hướng xu hướng của viên 30 hoặc là xu hướng của cái hợp đồng phái sinh bạn đang tham gia hoặc là có ý định tham gia long hoặc short thì xu hướng đó chúng ta phải xác định xu hướng đang tích lũy uh, hoặc là xu hướng là đang phân phối thì những cái xu hướng đó các bạn sẽ có những cái biểu đồ ở trong VSA để các bạn biết là nó đang thuộc xu hướng nào tiếp theo các bạn cần phải sử dụng khung thời gian để tìm kiếm những thời điểm mà các bạn Ờ, tham giao dịch cũng như là chốt lời một cách à, ngắn nhất tại vì nếu các bạn chốt lời chỉ cần sau 5 phút là cái chỉ báo của bạn các uh, hợp đồng của bạn đã thay đổi khá nhiều rồi nên khi mà dùng các khung thời gian khác nhau thì cho chúng ta biết là cái xu hướng của các khung thời gian nó sẽ biến động ra sao thì các bạn có thể sử dụng để các bạn đầu tư trong cái ngắn hạn và chốt lời trong ngắn hạn một cách uh, an toàn và có cái uh, gia tăng cái lợi nhuận của bạn cách à, cao nhất và ở đây à, tôi khuyến nghị các bạn là nếu các bạn nhìn xuống dài thì các bạn có thể sử dụng à, xu hướng gì ạ từ một ngày và xu hướng gì ạ xu hướng à, giờ còn khi mà các bạn à, sử dụng xu hướng ngắn hạn thì chúng ta có thể sử dụng 30 phút 15 phút 5 phút và 3 phút và chúng ta chỉ tập trung ba cái khung thời gian ngắn hạn tập trung chủ yếu đó là 15 phút 5 phút và 3 phút và những khung thời gian đó Ờ, để các bạn ờ, đưa ra những quyết định tốt nhất và phần này thì ờ, như tôi đã chia sẻ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ hơn và cái phần cuối cùng đó là gì ạ đó là chúng ta cần phải sử dụng các chỉ báo chúng ta cần phải sử dụng các chỉ báo để chúng ta biết rằng là thực sự các chỉ báo của chúng ta cho chúng ta biết rằng cái cái tín hiệu chúng ta đang mạnh hay là yếu để chúng ta đưa ra quyết định một cách nhanh nhất đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ với quý vị các bạn trong cái buổi tối hôm nay nếu các bạn thấy hay thì hãy comment vào cái um, trang của Dũng ở trên YouTube của Dũng đó là Quang Dũng DVD hoặc là trên trang Học viện Đầu tư Chứng khoán DVD để ờ, khi mà những cái chương trình này Dũng chia sẻ video Dũng chia sẻ thì các bạn sẽ là người đầu tiên theo dõi và hãy ấn chuông ấn chuông để tất cả những cái buổi chia sẻ như này các bạn sẽ nhận được những cái ờ, video sớm nhất và một lần nữa thì ờ, nếu những bạn nào quan tâm đến cái khóa học đầu tư nhiều nhà vô địch của Dũng thì các bạn có thể đăng ký ở dưới và khi các bạn học cái khóa học này thì tôi sẽ tặng cho quý vị các bạn một khóa học VSA tặng khóa học với VSA và khóa học này khi mà các bạn ứng dụng vào thì các bạn có thể đầu tư phái sinh đầu tư forex đầu tư vàng và đặc biệt là đầu tư chứng khoán và đây chính là cái khóa học mà có những cái điều rất là vi diệu với chúng ta và một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều và nếu các bạn thực sự thấy hay thì hãy à, like và share cho nhiều người khác để biết và xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong à, video tiếp theo